nhưng mà con không có ờ, ý định gì với anh này hết tại vì con không có muốn quen được làm người mẫu ừ. À, cả vừa là người mẫu mà anh vừa là DJ nữa ờ, DJ là rất là phức tạp á đạo hoàng đúng không dạ, người đó là trai nữa thì à. thì con là một người rất là hay ghen con biết bản thân mình như vậy nên con mà yêu này con nghĩ con sẽ đau tim lắm thì con không có ý định gì hết nhưng mà ảnh ờ, thích con xong rồi ảnh nhắn tin con đi chơi ừ. rồi tao qua những cuộc đi chơi nói chuyện con mới hiểu ảnh rất là chân thật á xong rồi tự nhiên con quên hết những cái điều kia đi thì mình cứ đâm đầu vô yêu người này thôi ờ. cứ đâm đầu vô and like of course I had a good impression first impression that was a good thing but in that day she avoid me and I even think she was interested in my friend so I told my friend hey you should talk to this girl but he didn't and then one week later I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after four dates, I, I chose her. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu chứ? Con cầu hôn bao lâu chứ? Ồ, thiệt không? <laughs> It's a funny story. My name is Paulo Rotter. Uh, I'm a model for nine years, DJ for five years now. Been living in Vietnam for seven years. Met my wife about three years ago. Soon gonna be three years. And vâng. yeah, I love the country. Yeah. Love the people here. Oh. That's, ờ. that's why I chose Vietnam. Gọi một cái tên thân mật dành cho anh đó là tên gì? Gọi là Paulo đi. Uh, Paulo đi. Can you speak Vietnamese? Dạ. A little bit một chút. Little. You can say. Xin chào mọi người, xin chào anh, xin chào cô. Các bạn khỏe không? À, bạn just, khỏe không? Just, Tôi rất khỏe. <laughs> just just few things. À. Ai là người dạy bạn tiếng Việt? Nobody. It's because I don't know much actually, so I I just pick here and there. With her, we're speaking English. Oh. oh. So it's just a little bit here, a little bit there. I uh, listening some people. Ừ. I understand. I can understand more than I can say. À, rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, à, em tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Em 27 tuổi làm người mẫu Cho chú tò mò hỏi nghe cái tên của Cái tên của con Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nó rất luôn. giống với chị MC Kỳ Duyên Thì có một cái sự trùng hợp hay là có sự sắp đặt gì đó Bố con họ Nguyễn, mẹ con họ Cao Xong rồi ghép lại là Nguyễn Cao Kỳ Duyên Ồ, oh. hay quá ha Dạ Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu? Dạ lần đầu tiên tụi con đi chơi bowling cùng với một người bạn chung ừ. của hai người Thì chị đó rủ bolo, chị rủ con thì lúc đó tụi con gặp nhau ừ. Nhưng mà trước cái hôm đó 3 năm là tụi con đã gặp nhau rồi ừ. Nhưng mà bolo thì không có có nhớ cái ngày hôm đó chỉ có con nhớ thôi thì lúc đó là ba lô làm người mẫu cho việc Vietjet con là đi theo phụ người mẫu thay đồ uhm. thì con có nói chuyện sơ sơ với ảnh thì hai tụi con từ đó cũng không có theo dõi nhau hay gì hết nhưng mà trùng cái là ba năm sau hôm qua một người bạn thì gặp lại nhau xong rồi con chuyện. gặp lại thì con nhớ ảnh nhưng mà anh không có nhớ dạ con không? gặp con á thì là ảnh có ấn tượng như về con không she was wearing big clothes baggy clothes so I couldn't see her body For me, she was very skinny. I only see her smile and eyes, and that's what attracted me. Her big smile, white teeth, and That's what attracted me. Con thấy ảnh với so với 3 năm trước đây thì như thế nào? Nó cái lúc gặp lại dạ. ở châu Berlin á. Con gặp lại thì ảnh hơi già dặn hơn một tí rồi, lúc ừ. mà hồi xưa gặp mặt baby hơn. Ừ. Sau gặp lại thì mặt trưởng thành hơn, vẫn đẹp trai. Thích nhưng mà con không có ờ, ý định gì với anh này hết, tại vì con không có muốn quen Nước làm ngoài. người mẫu tại anh vừa là người mẫu mà anh vừa là vừa DJ nữa Ờ DJ Cho nên là rất là phức tạp á Đạo hoa lắm đúng không? Dạ, Mấy người đó là rất đạo hoa thì à. thì con là một người rất là hay ghen con biết bản thân mình như vậy nên con mà yêu này con nghĩ con sẽ đau tim lắm thì con không có ý định gì hết nhưng mà ảnh anh ờ, thích con xong rồi ảnh nhắn tin con đi chơi ừ. rồi sau qua những cuộc đi chơi nói chuyện con mới hiểu ảnh rất là chân thật á xong rồi tự nhiên con quên hết những cái điều kia đi thì mình cứ đâm đầu vô yêu người này thôi cứ đâm đầu vô nhưng mà là paulo là đã từng tham gia một cái chương trình gì chưa ở ờ. việt nam á dạ có Paulo tham gia chương trình người ấy là ai cho dạ, nên sau dạ. đó Paulo ờ, ừ. kiểu cũng nổi tiếng nhiều người biết nên là ừ. con không có thích sắp sắp xếp xếp vô tại sao Paulo lại chọn ờ, kỳ duyên it's not about choose we start dating and I start to liking her more and more And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then one week later, I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after four dates, I, I chose her. I see she was a good person to be with me. I liked her family, I liked her style, attitude, talk. That's why I chose her. <laughs> Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling dạ từ lúc bowling cái ngày mới đầu gặp lại thì hai tuần sau tụi con có đi chơi hai tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò coi như là một tháng đó vỏn vẹn dạ. một tháng đó tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi tháng 6 này là được 3 năm rồi wow. dạ cưới nhau được ờ, một gonna be one year and a half một năm rưỡi yeah. Dạ. Hello. The first kiss with her where? Ừ. Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. Back from home. from a coffee and a movie and then I stopped nearby ah. her parents' house, but like one kilometer earlier. And then we talking, and then I asked if I could kiss her, and then we, we had the first kiss. It oh. was one one month later. That the feeling, uh, your kiss. How you feel? I think if I should do earlier, first day, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person, and the feeling was was awesome. <laughs> And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Thế còn ờ. con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Ừ. Con nó có nói đâu con cũng chỉ cười thôi. <laughs> Rồi sau đó là hai đứa coi là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau ờ, khoảng chừng 8 tháng. Ừ. Là tụi con ờ, cưới nhau Gia đình con như thế nào? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu ừ. cũng cũng hay kêu con đi à, về nhà nhưng mà tại tụi con đi Brazil về ở bên đó là sống chung với nhau rồi xong về đây nó cũng dịch khoảng chừng một hai tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh xong rồi cái thói quen rồi cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu, <laughs> ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn ừ. rồi bố mẹ mới đồng ý cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo dạ rồi bố mẹ của paulo làm sao bố mẹ paulo rất là hiền dễ thương nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của paulo tại bố mẹ paulo không nói tiếng anh cho nên à. là con không nói chuyện được nhiều nhưng mà họ rất là quý con nói ừ. chung là bố mẹ rất là hiền khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về bố mẹ của paulo có nhận xét gì về bạn cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she she go to my parents' house with pink hair was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that mm. she, not so big girl, small girl, good size for me. <laughs> Cute, she smiled, she, she offered help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn bè cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lau trước, con cầu hôn bao lau trước Ồ, thì không It's a funny story Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia và lại con ừ. cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi rồi anh sẽ có cái thẻ ờ, định cư không còn phải lo về mấy cái vấn vấn đề visa nữa visa con thấy nó mất ừ. tiền nó rất là ừ. đắt mà anh kêu ok xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh uh, suy nghĩ sao anh không chịu nữa anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em tại ừ. ảnh ừ. không có cầu hôn gì đẹp quen hết con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi không quan ừ. trọng ừ. xong rồi cái em từ chối thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới cho nên là con nó vậy đó là một cái màn cầu hôn đó <laughs> dạ không có gì chung, không chung, gì đặc biệt nghĩ nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn trời Paulo không lãng mạn many Brazilian men they are very romantic I was shy start living alone when I travel I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. <laughs> Sometimes I try, but it's simple. but mainly, mainly Brazilian people, they, the men, they try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa Ồ vậy là được rồi Dạ Nhưng mà con sống với ờ, một người nước ngoài á Lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn Cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ Thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là cái căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu giờ tụi con vẫn ổn xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn à, công việc thì không có không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn ừ thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con ừ. nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều không có cãi về cái vấn đề áp lực mà chỉ cãi nhau về những cái uh, lặt vặt li ti ở trong nhà thôi với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm nhưng những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất Paulo cũng rất là dễ nóng giận cho nên là cãi nhau sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con thôi cũng nhịn con không có cãi lại làm cái gì hết và tụi ừ. con vượt qua cái cái thời điểm đó là mấy tháng Ờ, cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi ừ. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng Chắc cũng phải 2 năm á Ồ, đúng gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 ừ. tháng đó, đó thì em mới hiểu cái điều đó Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới tụi em à, mới à, đăng ký kết, hôn, hôn rồi đúng dạ. không tụi em muốn đợi à, bố mẹ bao lô năm nay về tụi em à, tổ chức đám cưới có dự kiến chưa cuối năm ạ à. vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau có lòi ra tật xấu gì không dạ tật xấu là cực kỳ nóng tính sau ừ. dịch thì còn nóng tính hơn nữa wow dạ nóng tính với có cái là hay nặng mụn nặng mụn ai dạ nặng mụn của chính mình có nặng mụn con không dạ không tắm xong thì ừ thì thôi đi đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô ờ. gương xong rồi á là thấy một đống đống luôn xong rồi nặng nặng một hồi là quên xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã mặt nát bấy rồi đầy bát thứ trên mặt rồi sao xong rồi buồn trầm tư xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và à, ờ, dạ đúng rồi đó nhưng mà bây giờ cải thiện giống như là hồi hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do việc nặng mụn có ghen không trời ghen lắm nếu mà đi bình thường đàn ông con trai người ta nhìn ví dụ nhìn liếc liếc nhìn sơ sơ thì không sao nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện vô con luôn á để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó oh. là sao nhìn vợ tao vậy là kiểu vậy đó so beautiful I have to be jealous còn gì nữa nè ngủ hay bị bỏng vô á cô chú có có một cái hôm mà con con kiểu buồn mà bị sốc luôn á là tại vì lần hôm đó tụi con đang ở đà nẵng trong khách sạn cái anh tức dậy anh kêu là em học bài giả tạo em học bài giả tạo tại sao em lại như vậy con không hiểu gì hết mắt, tại sao lại nhắm mắt hay là mở mắt lúc đó anh đang mở mắt luôn ờ lúc đó anh tỉnh rồi tại sao anh lại nói em vậy sớm kêu là anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn Ồ, không vậy là ghen trong mơ rồi xong rồi dạ xong rồi ừ. nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi anh mới nhận ra đó là mơ mơ con đang nằm ngủ cái anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình xong rồi cứ chỉ độ con sợ con sợ sao không sợ Má. có đi tới đi lui không dạ có trời ơi dạy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn anh thấy họ anh thấy họ tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòm ngó nhà của người khác không con nói là biết giờ họ đang ở đây nè sao mà quay lại ngủ sáng sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ không biết gì đâu đúng ừ. là đang đang ngủ mà nói cho ba lô có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ <laughs> cho nên là lúc nào cũng mơ hay có có trộm cướp ừ. vô nhà chứ rất là ừ. sợ bây giờ con mong bao lô thay đổi điều gì không con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi Rồi. Dạ. I just hope you like calm down more ừ. let jealous rồi dạ, giờ tới Paulo đó she loves to watch Chinese and Korean TV shows and uh, every day rồi còn gì nữa nothing else She cooking. She, cook. she she learned to cook when we start dating and live together so because of me. She couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng hay ngon chứ. <laughs> thì con cũng nghĩ là con nấu ờ, cũng ok tại vì con tự coi, tự học, tự nấu cho nên là ảnh không có cái ờ, complain về điều đó đâu. you want her chance more? No, she did already. I'm happy with her oh. change. Yes. Oh. Quá trời là là là sung sướng. Ủa nhưng mà tụi con là đã có em bé ờ. chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một ừ. bé mèo. You want have baby? I want, yes, but mm. if ừ. I already have my my babies now. This hmm, year or next year? I think two or three years later. Oh con cũng muốn là ảnh cái tâm của ảnh vững hơn một chút xíu thì, ừ. thì mình mới nên có em bé nhưng bây ừ. giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá thấy chưa có sẵn sàng cô nghĩ là về nè lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái à, bác sĩ mà về cái bệnh à, mũ mộng du á mình có yeah. thể dạ. trị được cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á khi mà anh mộng du là anh vẫn phải, phải hoạt động trong cái giấc ngủ đó thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng ừ. nó mới dịu cho nên là anh bị nóng tính đó theo cô nghĩ là như vậy thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa yeah, dạ, rồi cảm ơn Thank chị you. duyên cảm à. ơn paulo đã đến với chương trình và vợ chồng son dạ, chúng ta chúng <laughs> ta sẽ gặp lại nhau